Con là Ngọc, à, con là Nguyễn Xuân Ngọc, con cũng là người Quảng Ninh, con ở bên Cẩm Phả. Con chào thầy ạ. À, con chào các anh chị có mặt trong uh, trường ngày hôm nay ạ. Vâng, à, hôm nay con có một câu hỏi. Hay con muốn có một câu hỏi thầy đó là về cái ờ, cái lòng tin ấy ạ. Tại vì uh, như trước đây là gia đình con đã mất lòng tin của con rất là nhiều. Uh, cho đến thời điểm tại khi con lên Hà Nội, nó là lần thứ hai rồi và lần này con đi là quyết định là sẽ lập nghiệp trên đây và gia đình cũng cho con thêm một cơ hội nữa đó là để uh, thực hiện được cái ước mơ của mình ấy thế là con muốn là hỏi thầy là về cái lòng tin ấy ạ tại vì trước đây con làm gia đình con mất lòng tin con rất là nhiều rồi à ngọc muốn hỏi về lòng tin phải không à, à, con ngồi xuống đi ở đây sư phụ chia sẻ với ngọc và đại chúng thế này Ờ, cái lòng tin á, trong cuộc sống nó quan trọng lắm tức là lòng tin của mọi người đối với mình người ta còn nói là mất lòng tin hay mất niềm tin là mất tất cả đấy con hiểu không một người sống trên đời mà người đó không còn ai tin người đấy một cái gì nữa thì người đấy giống như người chết rồi con ạ người không còn một chút giá trị gì nữa ngọc hiểu không cho nên sống ở trên đời ấy, tại sao bên ờ, bên bên khổng giáo á, người ta đặt ra năm cái đức của một con người năm cái đức của một con người đó là gì là nhân là nghĩa là lễ là trí và là tín tín tức là lòng tin đấy mình sống ở trên đời phải làm sao cho mọi người gì ít nhiều người ta phải có tin ở lên mình được một chút con ạ còn không ai tin mình một cái gì nữa thì mình hỏng rồi cuộc đời mình coi như vứt đi rồi và cũng coi như mình đã chết ở trên đời này rồi ngọc hiểu không cho nên ấy, cái để cho người tin mình là cái điều quan trọng lắm đấy. đấy. Người ta gọi là một sự bất tín là vạn sự không tin, mà mất lòng tin là mất hết. Nhiều cái tiệm vàng họ đè cái chữ là gì? Chữ tín quý hơn vàng. Người ta bán vàng, người ta không dám bán giả dối, người ta sợ, người ta mất lòng tin là không còn ai đến cửa hàng ấy mua nữa. Nhất là cái thời đại bây giờ, thời đại công nghiệp hiện đại, thị trường phát triển này, cái người sống bây giờ càng phải giữ chữ tín bất kể ai cũng thế vì bây giờ thông tin nó rất nhanh một cái người mà mất uy tín cái nó rất nhanh luôn không ai tin nữa là chết là sập tiệm luôn con đó. một ca sĩ hay một một doanh nghiệp nào mất chữ tín không ai đến nữa hỏng luôn đó. thế cho nên người ta mới nói là gì là có khi mua cái chữ tín này mất mất ba năm nhưng mà bán nó chỉ mất một lúc thôi bán chữ tín đấy mua danh ba vạn bán danh thì có ba đồng con ạ cái danh tức là danh dự tín nhiệm đấy. cho nên ở đây á, thì sư phụ nói với ngọc thế này con nói là con đã để mất lòng tin của gia đình hai lần rồi yeah. cố gắng đừng để mất lần thứ ba trong con thì sư phụ nghĩ là con không đến nỗi để cho gia đình mất hết lòng tin của con đâu nhé hôm nay nghe sư phụ nói là phải cố gắng mình sẽ đặt một quyết tâm nào dù việc ấy là nhỏ thôi con đừng đặt một cái dự án của con nó lớn lao quá rồi mình không làm được không hoàn thành được thì chính mình lại cũng mất lòng tin vào chính mình nữa nhé có cái chữ tin thì nó lòng tin nó, nó rộng lắm lòng tin của người với mình lại còn lòng tin của mình vào chính mình nữa con ạ nếu mình lại mất lòng tin vào chính mình nữa thì lại còn tệ nữa cơ con ạ <laughs> hiểu không chứ con bây giờ con thì sư phụ nghĩ là con không đến nỗi tệ đến như thế trong mặt con là vẫn rất là sáng sủa con có thể vượt lại lòng tin được nghe không Thế thì trước hết con phải tin vào mình, tin rằng mình với một cái cơ thể như thế này, con có thể làm được những cái việc chưa phải là lớn lắm nhưng những việc gì trong tầm tay con đặt quyết tâm con làm bằng được. Ở đây sư phụ đã ờ, nhớ để sư phụ rèn cái ý chí của sư phụ này. Cái lúc mà mới học à, lớp 10 phổ thông á, À, thì à, từ quê của sư phụ đến cái trường học ở tỉnh ấy, sư phụ học trường chuyên của tỉnh mà là nó hơn 20 cây số. Hôm ấy là 26 Tết rồi được nghỉ thì sư phụ ra ga để mua vé về từ Hải Dương về Cẩm Giàng nó không còn cái vé nào sư phụ lúc ấy cũng là một chú bé thôi đấy, lúc ấy mới có mười mấy mười bốn mười lăm tuổi thôi nhưng sư phụ quyết định sẽ đi bộ về từ đấy về nhà để kịp ăn Tết và lo Tết cho bố mẹ mà đi bộ từ đấy về sư phụ phòng hết cả chân luôn nó đi hai mươi cây số đi bộ một con phòng hết chân luôn với chú bé thế thế rồi về mà sư phụ đau đớn lắm nhưng vẫn quyết tâm dọn dẹp nhà cửa lo tết cho bố mẹ mình đặt quyết tâm Thế hay là sư phụ rèn cái tính kiên trì, ví dụ như sư phụ học cô tấm á, học cô tấm nhà mình ấy, đổ thóc với đổ gạo vào, sư phụ đổ trộn lẫn hết xong bắt đầu ngồi nhặt từng hạt một, thóc ra thóc gạo ra gạo để rèn tính kiên trì. Con ạ, à, chính mình phải tin vào mình, tin là tin mình phải làm được những cái việc đó thì mọi người mới tin mình. Mình không tin mình thì không ai tin mình nữa con ạ. Ngọc hiểu chưa? Chân đầu tiên con phải tin, tin vào mình nhé mình tin là con sẽ làm được con sẽ làm được có thể trước đây con đổ vỡ nhiều nhưng bây giờ con quyết tâm con sẽ làm được ngày đêm quyết tâm quyết chí làm bằng được một cái việc gì đó con đã đặt ra việc ấy là việc việc thiện việc tốt đẹp đặt quyết tâm làm được ngọc hiểu chưa thì lúc đấy con mới lấy lại lòng tin được của mọi người mà con biết lòng tin là quý lắm đấy mất lòng tin hết là hết đấy nghe không nói chung nếu một người để cho tất cả mọi người mất lòng tin vào mình thì mất hết rồi nhưng mà sư phụ thì nghĩ là con không đến nỗi thế không phải là mới chỉ có gia đình mất lòng tin thôi nghe không Đấy. Ờ, nhưng mà lần này lần thứ ba cố gắng không để gia đình mất lòng tin nữa nghe không cố gắng nhé lòng tin rất là quý cái đó đấy. đối với đạo phật cũng thế cũng đặt rất là quan trọng cái lòng tin cái niềm tin của mọi người đối với mình chữ tín đấy con nhớ phải giữ chữ tín nhé rồi rồi cảm ơn con